Có một nick Facebook tên là Mai Lan gửi câu hỏi Kính Bạch Thầy, con thấy hầu hết gia đình nào mỗi khi Tết đến hay nhà có dỗ chạp cưới xin ma chay vân vân thì trên bàn tiệc cũng luôn có rượu, bia, rồi người này mời người kia uống, có người còn thách đố, kích động, ép nhau uống quá đà. Xin Thầy cho con được hỏi, quả báo của việc ép người khác phải uống bia rượu và quả báo của người uống rượu là gì ạ? À? Con xin cảm ơn Thầy. Ừ. Đây, chuẩn bị Tết rồi, phải không? <laughs> Bia rượu tưng bừng đấy. đấy. Thế nên bạn này bạn cũng lo, chắc đây cũng là một Phật tử. Nghe Bạn Mai Lan bạn lo, bạn hỏi. Thì chúng ta biết là cái việc uống rượu đó, thì nó nằm trong giới cấm của người Phật tử tại gia. Đã thọ giới mà Phật tử rồi, năm giới thì chúng ta không có uống rượu. Đức Phật chỉ khai ra, tức là cho phép chúng ta uống rượu nếu là Phật tử. Khi chúng ta bệnh, phải uống rượu thuốc, nha uống rượu để chữa bệnh. Có những cái bệnh mà phải uống rượu để nó dẫn lưu thông khí huyết đó, thì cái đó được phép uống. Nhưng mà uống là có chừng mực, đúng là tinh thần như uống thuốc. Chứ còn mình lợi dụng vào việc đó để uống cho say xỉn thì không phải. Yeah thế thì chúng ta biết là cái quả báo của cái việc uống rượu nghiện rượu là quả báo mất trí tuệ hao mòn phước đức tiêu tán sự nghiệp hiện đời đấy nếu một người nào nghiện rượu bê tha về rượu thì sự nghiệp của người ấy suy giảm có khi đang có chức có quyền tự nhiên là mất chức vào sự nghiệp nó suy giảm nhiều cái thất thoát đó. Rồi trí tuệ thì lu mờ. Uống rượu nhiều, càng uống rượu thì trí tuệ càng lu mờ. Và nếu mà hết đời này ấy, chết thì thường đọa, thường vào loài súc sinh, làm loài súc sinh không có trí tuệ. Sau này tái sinh làm người thì sinh ra làm người bị bệnh đau, đơ đơ nó không có trí tuệ, kém trí tuệ, rất là khổ. Đó. Thế đấy là quả báo của cái người nghiện rượu và uống nhiều rượu nhé. Đó. Dạ. Cho nên Phật mới cấm. Các Phật tử biết nếu mà Đức Phật mà thấy cái gì hay tốt là Đức Phật sẽ sẽ bảo con Phật làm ngay. Nếu mà rượu nó hay thì Đức Phật đã bảo các con cứ uống rượu đi, uống nhiều vào. Nhưng mà đâu có hay, cho nên Phật mới phải cấm. Và Phật cho phép là uống trong trường hợp nào đó thôi. Đấy, đúng mà luật phật thì khi uống là còn phải bạch với chư tăng là con đang có bệnh con xin phép cho con uống nghe không nhưng mà ở đây thì tôi thầy không bắt phật tử xin phép thì tự mình điều chỉnh nhé Đấy. thôi ngày tết thì có uống một tí vui vẻ nhưng một chút thôi chứ không có nên để say xưa yeah. vì dân chúng ta thì thường hay lấy rượu làm vui ngồi với nhau là là rượu thầy kể cho đại chúng nghe câu chuyện ngày xưa quê thầy có cái ông lão mà ông nghiền rượu nhưng mà nghèo không có đồ nhắm đấy ông đi bắt được con ốc nhồi về ông luộc một con ốc nhồi thôi ông khêu con ốc ra ông lấy chỉ ông buộc vào đấy, thì ông thì có cút rượu bên này nhưng mà đồ nhắm có mỗi con ốc nhồi làm nào thì để cho hết chai rượu đấy ông buộc chỉ vào thế thì có ông ờ, làm một tập rượu thì ông này đưa con ốc nhồi vào miệng ông cũng nhai chạm nhẹ nhẹ thôi xong nó trôi vào cổ họng ông lại lôi ra <laughs> nên lại còn nguyên lại làm tập nữa Đấy. và cứ thế cái con ốc nhồi ấy, à, chạy ra chạy vào mà cuối cùng ông hết chai rượu nó nghiện rượu khổ vậy đấy thưa đại chúng <laughs> câu chuyện rất vui mà chuyện thật đấy ông này ông cũng thông minh <laughs> ông <laughs> lại nghĩ ra cái trò đấy, thế còn á, ở đây bạn này bạn hỏi cái người mà ép người khác uống rượu thì quả báo cũng rất nặng trong kinh nhân quả Đức Phật dạy ai mà tay mình cầm cốc rượu ép người khác phải uống thì có thể 500 kiếp sau sinh ra là cụt tay, không có tay. Sợ thế đấy thưa đại chúng nhé. Cho nên chúng ta không có ép. Thôi mời thì mời nhưng mà người ta bảo thôi là em đau dạ dày hay là em thế nọ thế em không uống được thì đừng ép. Người ta đã từ chối là mình đừng ép nhé. Đấy, chúng ta ép là quả báo nặng đến như vậy đấy tay cầm bát rượu mà ép người khác uống mà Phật nói 500 kiếp sau sinh ra là không có tay ờ, không có tay quả báo đấy bởi vậy cho nên cái rượu nó rất là ác chúng ta nhớ là, là trong giới luật Phật nói là một người mà phạm vào giới uống rượu mà sau đó phạm luôn tất cả các giới các tội khác luôn đấy, đấy. Thế có cái anh này anh ấy, ờ, anh cũng là Phật tử thọ cả năm giới rồi thế hôm ấy thì anh nghĩ là rượu thì có cái gì mà mà tội đâu chẳng phải sát sinh chẳng làm hại ai thế là anh ta uống rượu cho nó nó say thế thì khi mà uống rượu say thế thì làm sao mà cái con gà của hàng xóm nó bay sang nhà anh ấy thế là lúc say lên rồi thì là bắt được con gà là cắt tiết làm thịt chén à, này uống rượu tiếp thế thì ông hàng xóm ông mới tìm con gà không thấy ông sang không thấy ông này ăn thịt con gà của ông chửi trong trận chửi thế nào ông này chửi nhau chửi lại đến lúc điên tiết lên thế là ông này vác dao đâm chết ông hàng xóm Đấy. đâm chết ông hàng xóm thì đến lúc thì bị quan bắt ra tòa bắt ra thì này nói dối lúc ấy là phải cãi nói dối đó là là không tôi không thế nọ thế kia tôi không phải tôi bắt gà ông hàng xóm đâu Đấy. cãi nói dối thế thì luật phật mới phân tích vào đấy từ một cái việc rượu thôi phạm vào một cái giới rượu nó phạm luôn là sát sinh phạm luôn là ăn trộm cắp phạm luôn tội giết người luôn đấy, và nói dối luôn phạm hết luôn các giới khác chúng ta thấy đấy khi mà nó đã mất trí lên rồi cái gì con người ta cũng làm cái tội do rượu gây lên rất là nhiều thưa đại chúng đi ra đường mà thấy gặp mấy cái anh mà nó đã lè nhè rồi là thôi mệt lắm đó cho nên ở đây thì bạn mai lan bạn rất quan tâm Thầy cũng mong các Phật tử nhé. Thôi vui xuân đón Tết, vui thì vui nếu mà có phải uống thì uống một tí tí thôi. Gọi là phải biết giữ mình, là con Phật là phải làm chủ, phải giữ mình, không bao giờ quá đà. nha Mất hết tư cách đi. Phật tử mà lè nhà mà đi chân nam đá chân chiêu là thôi rồi, người ta đánh giá. nha Đấy, và quả báo của cái việc ép người uống rượu là như vậy. Uống nhiều rượu quả báo, mất trí tuệ, kiếp sau ngu đần. Đó, thì Thầy mong các Phật tử giữ cho Thầy cái giới này trong cái dịp xuân này, à, dạy con cháu nữa, thật là nghiêm khắc cho Thầy nhé. Câu hỏi từ một bạn tên là Phạm Hữu Thắng, kính bạch Thầy, Tết năm ngoái mấy anh em trong gia đình con góp tiền mua một con lợn mán rồi cùng nhau giết thịt. Lúc đó con dùng dao chọc tiết nhưng máu chưa ra hết nên các anh phải xúm lại dùng chân đạp vào bụng con lợn cho máu đổ ra hết sau đó móc vào miệng con lợn rồi nhúng lợn vào chảo nước sôi và cạo lông. Những hình ảnh này ám ảnh con cả dịp Tết năm ngoái. Sắp đến Tết rồi nên con lại nhớ về những hình ảnh đó, mà gần đây con lại có hiện tượng bốc hỏa lên mặt và nghẹn cổ. Thưa Thầy, liệu đó có phải là quả báo giết lợn của con không? Và nếu đúng thì sắp đến Tết mà con sẽ phải giết nhiều con vật nữa thì con phải làm sao? Con xin cảm ơn Thầy à. đấy bạn à, thắng bạn gửi cái câu hỏi về cho thầy bạn kể câu chuyện năm ngoái là bạn ấy với mấy anh em góp tiền mua con lợn mán rồi giết thịt Thế khi mà giết nó thì chưa hết thì có người phải xuống vào đạp bụng nó móc miệng nó để cho nó ra hết cái tiết đi rồi. Thế năm nay thì tự nhiên bạn thấy là bạn có hiện tượng là hỏa bốc lên trên mặt tức là mặt nó nóng bừng bừng đó, đó nha rồi nghẹn cổ thế thì bạn ấy lo hay là đây là quả báo của cái việc năm ngoái bạn giết cái con lợn mán này ừ. thì kính thưa đại chúng ấy, chúng ta biết rồi trong năm giới phật dạy đấy cái giới đầu là cái giới sát sinh nghe không? sát sinh thì nếu giết người là tội trọng bậc nhất nghe không? còn giết uh, cha giết mẹ thì lại là gọi là ngũ nghịch trọng tội cực nặng luôn ừ, đọa thẳng địa ngục luôn giết người là tội rất trọng quả báo rất nặng còn giết súc sinh thì cũng có quả báo thì nó tùy theo cái cấp độ nha những cái con súc sinh mà tính linh của nó cao nó có nhiều những cái công lao với mình mình giết nó thì nó mắc cả những cái tội bạc nghĩa nữa đó. Đó. con chó con chiếc đấy nghe không? nó trông nhà cho mình suốt ngày đấy ăn thì mình thí cho nó tí cơm thừa canh cặn đấy. nhưng mà rồi ta thì nó thèm món rượu mặn là ta vẫn thịt ngay thì cái tội sát sinh thì nó cũng đều có cái báo thưa đại chúng cho nên sát sinh là nhân duyên của oán kết cho nên phật khuyên phật tử chúng ta là không nên sát sinh nha tất nhiên ấy, chúng ta là phật tử tại gia thì khó mà giữ được toàn vẹn giới này thì trọng tâm nhất là không giết người còn đối với con vật thì chúng ta tránh được chừng nào thì tốt chừng đấy nha đấy phật tử về chùa thỉnh quan gia trái chủ nhiều khi là con lợn nó ra nhiều khi là con trâu nó ra nó về nó báo án đấy nhé thì chúng ta nên tránh thì tốt nha và những cái việc mà giết mà có tính chất dã man chúng ta cũng nên tránh đi đấy bạn này bạn bị ám ảnh cái hình ảnh năm ngoái giết con lợn mán mà nó ám ảnh à, chúng ta thì đối với trẻ con thế không nên mua đồ chơi cho trẻ con và thầy khuyên các phật tử luôn ta dạy con dạy cháu mình là nếu có con nhỏ không mua những cái đồ chơi có tính chất nó bạo ác vũ khí súng đạn gươm giáo mác cùng kiếm tránh luôn cái đấy là ta gieo những cái hạt giống ác cho con mình sau này nó nó có cái, cái tính gọi là sát khí sát thủ không tốt tránh hết mua cho con chơi những cái gì đấy nó phát huy trí tuệ chứ không mua những cái đó vậy thì bạn này bạn hỏi có phải là do quả báo không thì thầy à, thầy thì chưa thể kết luận ngay bạn có bị quả báo do giết con lợn hay không và như bản thân thầy đấy hồi bé thầy giết một con lợn là thầy bị quả báo ngay đấy. thế còn à, bạn ấy thì thầy chưa biết được phải về chùa thỉnh mới xem nó có đúng hay không nha yeah. đó thế còn à, bạn ấy biết cái quả báo của việc sát sinh rồi thì tết này mình cũng nên bớt đi tránh đi nghe không thì tốt thế còn ở trên đời thì chúng ta biết xã hội thì gọi là phân công lao động xã hội cũng không thể nào mà bảo bỏ hết không có ai sát sinh cả sẽ có người làm cái nghề này không thể nào không có phải không? tất nhiên đấy là nghiệp của người ta có khi cái nghề đấy nhưng mà là nghiệp của người ta phải trả phải làm việc đấy và vâng. đấy thế thì chúng ta nếu đã học Phật pháp có duyên biết Phật pháp rồi thì chúng ta chuyển được thì chúng ta tốt vì sát sinh nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta đấy là sự thật nha thì à, thầy cũng mong bạn hiếu thắng ấy, là hiểu được cái cái giới này à, để bạn ấy cố gắng tránh đi nghe và nên sám hối à, sám hối cái việc mình đã sát hại một cách à, ác với cái con vật này để cho mình tiêu cái nghiệp không bị ám ảnh nữa nhé À, bạn Hà Vi hỏi rằng, Kính thưa Thầy, giao thừa mỗi năm gia đình con vẫn cúng một con gà trống màu cựa đẹp đẽ như phong tục ngày xưa. Con mới tu học nên biết cúng như vậy là không đúng, nhưng con không biết làm thế nào vì hiện tại trong gia đình con có một mình con tu thôi. Con xin Thầy chỉ dạy cho con cách nói để gia đình con hiểu, không cúng gà nữa và con cũng xin Thầy cho con bài khấn để gia đình con yên tâm là các cụ vẫn được hưởng và ăn được ạ. À. Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Hà Vi thì bạn ấy hỏi câu hỏi này cũng toàn câu hỏi cho Tết cả đấy. Sắp Tết rồi ai cũng lo cho Tết. À, thế thì bạn biết rằng là đã là Phật tử thì không có sát sinh để cúng tế. À, chúng ta nên cúng bằng chay. À, thế thì con à, có thể cho gia đình xem những cái bìa, những cái clip mà Thầy đã giảng về cái việc cúng tế rồi đó nghe không? để gia đình à, hiểu được à, nếu mà chúng ta đón cái xuân mới nó an lành nó không có cái sự giết chóc trong đó thì nó cũng rất là tốt nghe không? thì đương nhiên thầy nói phật tử thì không thể nào mà phật ừ, bắt ăn chay trường được thì phật tử có thể ra siêu thị hay ra ngoài chợ những cái đồ ta làm sẵn đấy mình mua mình ăn được không sao nhé nhất là đón giao thừa thì không nên sát sinh trong nhà chuẩn bị đón giao thừa mà gà kêu quang quác rồi chó à, lợn kêu nữa thì nó không hay mình vui trên cái đấy nó không hay nhé nó không vui thế thì chúng ta nên tránh đi ừ. thế thì bạn này có thể là giới thiệu cho gia đình xem những cái clip thầy giảng ờ, và và bạn phải là cái người mà có lý luận để giảng giải cho cho gia đình cho cha mẹ hiểu được ờ, nên cúng giao thừa bằng các cái đồ chay thì nó tốt. Có bạn tên là Hoa Dương hỏi rằng, Kính Bạch Thầy, con đang rất lo lắng vì gia đình chồng con có bố chồng con tuổi thân, em chồng con tuổi dần, còn chồng con tuổi tỵ. Bình thường hàng ngày ba người này cũng hay khắc khẩu cãi vã với nhau rồi, mà hiện tại con lại đang mang thai được hơn một tháng, cháu sinh ra sang năm sẽ là tuổi hợi. Gia đình con rất lo lắng vì sợ bốn cái tuổi này xung khắc với nhau thì sẽ thành một gia môn bất hạnh, rất khó mà làm ăn. Gia đình sẽ không hạnh phúc nên mọi người muốn con đi bỏ thai. Con buồn lắm, con phân vân không biết phải làm gì trong tình cảnh này nữa. Xin Thầy cho con một lời khuyên, con xin tạ ơn Thầy. Đấy, bạn Hoa Dương bạn hỏi. À, đấy, câu chuyện này lại câu chuyện tuổi tác, à, xung khắc, à, dần thân tị hợi, tứ hành xung. <laughs> thế thì à, như nhiều các cái à, bài giảng trước đây thầy cũng nói đối với đạo phật thì không có cái chuyện xung khắc như thế này à. chúng ta không phải 12 cái con vật này vào nó đại diện cho tất cả tâm tính của chúng ta đại chúng biết đấy, tâm tính của con người á, nó thay đổi hàng ngày hàng giờ hàng phút liên tục chuyển hóa có người hồi trẻ tính rất là nóng, nhưng lớn lên thì lại mát mẻ, nhu hòa. À, có người ờ, hồi trẻ rất là ghê gớm, đanh đá, nhưng lớn lên lại trở thành người rất hiền thục. Cái chuyện đấy là tâm tính thay đổi. Chúng ta nhớ cái câu mà Bác Hồ bác dạy đấy, à, phần nhiều do giáo dục mà nên. Hiền dữ phải đâu là tính sẵn mà. À, câu này là một cái câu triết lý rất sâu sắc của ngành giáo dục đấy đó. tất cả chúng ta tâm tính chúng ta chúng ta nhớ này có một cái câu rất nổi tiếng là gì gieo suy nghĩ thì chúng ta gặt hành động gieo hành động thì gặt thói quen gieo thói quen thì gặt nhân cách mà gieo nhân cách thì gặt gì số phận như vậy số phận của mình là từ cái suy nghĩ của mình đấy này đó và chúng ta có thể chuyển suy nghĩ để chuyển số phận thế thì đâu phải vì mấy cái con tí xỉu dần mão này nó quy định cái tính cách của chúng ta chúng ta nhớ số phận mình là do tính cách tính cách này do cái suy nghĩ của mình là gốc gác mà suy nghĩ chúng ta mà gặp phật pháp chân chính để tu hành chúng ta chuyển từng tâm niệm vào thì chúng ta chuyển số phận của mình vào ờ, cầm tinh con hợi nhưng có phải như thế là mình là con lợn đâu ờ cầm tinh con rắn nhưng có phải mình sẽ là giống con rắn đâu đây chúng thấy chẳng nhẽ trong hàng bao nhiêu nghìn con người này chỉ đại diện có 12 cái tính nét này thôi à nhà cho nên cái này nó không đúng chúng ta hiểu phật pháp rồi nhà, cái này là những cái lý thuyết mà nó không chính xác chúng ta tin theo thì nó là tà kiến chúng ta phải chính kiến nhé tâm tính chúng ta chuyển hóa hàng ngày à, đại chúng xem trên mạng nhiều cái clip lắm phải không? Ờ, hổ với lợn cũng nằm với nhau chơi với nhau hôm qua thầy xem cái clip mèo với chuột chuột còn đến nằm với mèo bú vú mèo đó đấy, đấy cái chuyện rất thật đó vậy đó thế thì sao cái chuyện ấy là chuyện rất là là thường vẫn xảy ra đó. thế cho nên ấy, nếu mà chúng ta tin theo cái cái này thì là tà kiến nhé cho nên thầy khuyên bạn hoa dương là không tin cái này và đừng có bỏ thai nhé đừng bỏ thai bỏ thai rất là tội lỗi đấy ờ. và nếu bỏ thai là ảnh hưởng cả nhà luôn đấy chỉ vì cái tà kiến này, này cho nên phật dạy tà kiến thì mất phúc báu đáng nhẽ có phúc mà do tà kiến thì mất phúc đi mình phải chứng kiến này tâm tính con người là do từ tư tưởng mà ra mà tư tưởng thì có thể thay đổi. Thầy mong làm sao cả nhà bạn Hoa Dương này cùng học Phật, nghe Phật để ai ai cũng cải đổi. Đấy. Nhà Thầy tiếng có ông anh bà chị này cũng là một anh tuổi lợn, chị tuổi mèo, phải không? Đấy. Thế rồi một người nữa, tuổi tỵ, đủ hết á. Thế nhưng mà biết tu thì sống hòa hợp với nhau. Ai cũng biết dẫn, biết nhịn biết lắng nghe, thì chúng ta thấy là là ổn gì đấy, là, là thuận vợ thuận chồng đấy. chúng ta nhớ câu các cụ đấy vợ chồng biết nhẫn nhịn là gia đình êm ấm mà gia đình êm ấm thì tát bể đông cũng cạn cơ mà à, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cạn mà thuận vợ thuận chồng là do tâm tính này này tâm tính này phải do mình tu dưỡng mới nên được cái tính tốt mà tu dưỡng thì phải học học phật pháp để mà tu dưỡng cho nên đối với đạo phật thì không có cái chuyện tuổi tác xung khắc chúng ta dứt khoát vấn đề này nhé đại chúng nhất trí với thầy không không bao giờ phải lo chuyện này nữa đấy đây chàng báo tay này cũng là cổ vũ cho bạn à, hoa dương này để bạn yên tâm nghe chứ không rồi thì cả nhà bạn là buồn khổ đấy nếu bạn mà bỏ thai là rất khổ thôi thầy chúc cho bạn hoa dương là nghe được chính pháp và cả nhà bạn hôm nay nếu có duyên nghe pháp á, thì yên tâm nhé để cho bạn ấy giữ thai lại mà sinh cháu nhé. chứ đừng bắt bạn bỏ thai sẽ rất là khổ, không tốt chút nào. nha Câu hỏi từ bạn Nguyễn Văn Định hỏi rằng Kính thưa Thầy, con sinh năm 1995 là tuổi hợi, sang năm tới là năm kỷ hợi, năm tuổi của con, thì con phải làm thế nào để giải hạn ạ? À? Con xin tạ ơn Thầy. Nè. Đấy cũng lại về tuổi. Ừ. Thế thì năm nào ở đây chúng ta cũng có người đến tuổi hạn cả. nha. thì Thầy đã dạy rồi, cái vận, cái hạn cũng theo mình. Nghe không? chứ nó không phải là theo cái năm cái tuổi đấy đâu có những người vào những cái năm mình người ta gọi là vận hạn thì người ta lại thăng quan phát tài đấy thầy để ý thầy có mấy anh bạn đến cái năm anh 49 tuổi thì có mấy anh lại thăng quan phát tài có sao đâu thế thì nhà phật mình dạy là tu tập để chuyển nghiệp mình biết là năm tới là cái năm à, năm hạn của mình ấy tất nhiên chúng ta biết là cái chu kỳ của nghiệp nó trổ quả nó có chu kỳ ví dụ cái tuổi 49 53 những cái tuổi đó là cái chu kỳ nghiệp nó trổ quả giống như hoa giống như là chuối như là lúa mấy tháng mấy tháng thì người cũng có những cái chu kỳ à, chu kỳ nghiệp nó ra quả thì chúng ta đón trước nó để chúng ta tu tập trước đi tích lũy phúc báu để chuyển hóa ác nghiệp nhé đó ta chăm chỉ sang năm mà mình nghĩ là năm hạn thì năm nay mình phải tu tích cực hoặc là những năm trước mình tu tích cực và thôi chẳng cần phải nghĩ năm hạn nào, năm nào ta cũng tích cực ta tu. Tu tâm dương tính, làm nhiều việc thiện thì nó phải chuyển hóa. Nha. Đấy, chứ không có phải là đợi đến năm ấy ta mới tu. Câu hỏi của bạn Lê Chiến, kính chào Thầy. Tết Nguyên đán là ngày nhà nhà vui vẻ, sum vầy bên nhau. Nhưng gia đình nhà nào mà có người thân lại mất vào ngày đầu năm thì coi như cả nhà mất ăn Tết luôn. Không chỉ gia đình buồn mà cả hàng xóm bạn bè thân thích cũng không còn vui vẻ đón Tết nữa. Vậy thưa Thầy, kiếp trước người mất đó đã tạo tội gì mà kiếp này phải mất trong ngày đầu xuân và thân nhân người mất đã làm gì mà phải có người thân mất vào những ngày này ạ? À? Xin Thầy nói cho con được rõ, con cảm ơn Thầy. Bàn chiến này bạn hỏi, là những cái người mà chết vào ngay những cái ngày đầu năm. Có người chết luôn đêm 30, có người sáng mùng 1 chết. Và, đấy. và Thầy cũng đã gặp những trường hợp này rồi. Đấy. Thì chúng ta biết đấy, à, à, các cụ nói là sinh hữu hạn tử bất kỳ. Thực ra thần chết thì nó cũng không hẹn chúng ta ngày nào đâu. Đấy, cho mới gọi là cái chữ vô thường là thế. Nó không hẹn và mình cũng không hẹn nó được bảo cho tôi ăn tết xong rồi thì tôi chết không ai ăn tết được à, có người đi chúc tết cũng bị tai nạn chết mà, vâng. cái chuyện đấy là cũng thường xảy ra và đấy chúng ta mới thấy là cái khổ của thế gian vô thường không hẹn cái ngày thế gian mình vui vẻ thì nó lại làm cho mình lăn ra chết dạ. Nên hết vui dạ, thì tất nhiên ấy, đối với người thế gian không tu tập thì chết là cái điều đau khổ là buồn nghe không không hiểu đạo lý thì sẽ là buồn khổ cái đó là ai cũng hiểu và rất là thông cảm chuyện đó đúng trong nhà có người chết đúng ngày tết thì nhà không vui được nhà và có thể hàng xóm cũng bị bị ảnh hưởng biết là nhà bên có người chết thì mình cũng không vui vẻ không dô ta dô tiếc gì được cả nghe không thấy nó mình cũng cũng ngại vậy thì bạn này bạn muốn hỏi là người chết trong những cái ngày đầu xuân ấy là có cái nghiệp ác gì Trước đây chúng ta đã học một cái bài kinh mà có cặp vợ chồng trẻ mới cưới nhau những ngày xuân đấy, vào vườn để hái hoa. Thế là chàng trai trèo lên cây là ngã rồi chết luôn. Và nghiệp ác là do kiếp trước ấy, chàng trai này là một chú bé bắn con chim. Đấy. Rồi mấy người kia là mấy người xung quanh vỗ tay hoan hô là tiểu anh hùng. Đấy. Kiếp này phải cộng nghiệp sinh vào một gia đình đúng cái ngày vui vẻ thì thì chú lăn ra chết. Vậy thì cái người mà chết vào những cái ngày vui của mọi người và và những cái người thân chịu cái cảnh khổ này, chúng ta lấy câu chuyện của cái chú bé kia ra để chúng ta biết đều là người cộng nghiệp với nhau đáng nhẽ được vui nhưng mà lại không được vui nghe không? thì chúng ta suy ra cái nhân quả người này là người làm mất cái niềm vui hạnh phúc của người ta khi người ta vui con chim nó đang díu rít buổi sáng tinh mơ nó đi nó đi chuyển cành à, thế mà mình bắn chết nó nó cũng chào buổi sáng nó vui vẻ thế nhưng mình làm cho nó mất niềm vui lại còn mất mạng nữa thế thì kiếp sau mình cũng sẽ bị cái khổ như thế đấy đáng nhẽ là vui thì mình lại mình lại khổ đấy đấy là cái quả báo vậy chúng ta thì biết phật pháp rồi chúng ta phải tu như nào vào không làm cho ai đau khổ không làm khổ mình và cũng không làm khổ người nhé, thường thường đem niềm vui an lạc đến cho mọi người để chúng ta đem chánh pháp đến cho người đấy là cái quý nhất đó. thế thì đây thầy nói để cho bạn chiến bạn biết rằng những người chết vào những cái ngày vui vẻ và những người thân quyến ấy thì đều có cái nghiệp ác cả chứ không phải không có đều có nghiệp ác thì chúng ta phải nên tu tập nên sám hối về để chuyển hóa cái nghiệp này đi nhé có phần tự hỏi bạch thưa thầy con muốn phóng sinh thì con khấn làm sao cho đúng ạ à? nếu mà muốn phóng sinh thì các phật tử nhớ thầy này phóng sinh là cái việc mà chúng ta nên làm làm phật tử thì nên phóng sinh cứu mạng con vật chúng ta khi phóng sinh cũng đơn giản lắm không cần phải làm cái gì cầu kỳ không phải có hương phải cắm vào con vật mới phóng sinh được đâu nhá cái hương nó không quan trọng gì cái việc đó có nhiều người muốn đi phóng sinh này chưa biết mua hương ở đâu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 là được nhé chứ không nhất thiết là phải bài bản cầu kỳ nghe không? nhiều người là phải đợi bài đợi bản ra thì nó chết mất rồi đó Nên cho nên là đối nhà phật là cứu được mạng sống là phước báu và cái việc đó thì nên làm nhanh làm ngay không phải đợi chờ và không phải vì chúng ta làm ngay không có bài bản là chúng ta không được phúc chúng ta đã khởi tâm cứu vật phóng sinh ta sẽ được phúc báu nhé